Xin chào tất cả anh chị em Thì à, Dũng lại tiếp tục quay trở lại với chúng ta vào bản tin chứng khoán sáng nay Xem là thị trường hôm nay có điều gì Sau khi mà chúng ta thấy là trong những cái phiên điều chỉnh vừa qua Thì thị trường chứng khoán của chúng ta đã có một cái phiên hồi phục khá là ấn tượng Vào phiên hôm qua Thì à, việc mà thị trường hồi phục rất là ấn tượng vào phiên hôm qua Thì thị trường trong thời gian tới đặc biệt là trong những phiên tới nó sẽ có những điều gì thì à, anh chị em nào đang có mặt thì có để hãy gì ạ à, like dũng một like và chia sẻ video này cho một số anh chị em khác biết để chúng ta cùng giao lưu trong buổi sáng ngày hôm nay hello hello xin chào tất cả anh chị em xin chào tất cả mọi người ạ xin chào Bạch Long Xin chào Huy Hà và Xin chào Quang Phạm Phạm Quang Xin chào Nguyễn Trần Phương Thúy Xin chào Vô Tình Xin chào Nguyễn Ngọc Tú và rất nhiều anh chị em đang có mặt trong buổi livestream sáng nay. Đây là cái biểu đồ của VN Index. Các bạn đang nhìn thấy không? Xin chào chị Hạnh. Xin chào Đặng Hồng Văn Hồng. Xin dạ, chào Dương Mạnh Hùng nhá. Xin chào Nguyễn Vinh. Xin chào Đức Long. Và xin chào tất cả anh chị em đang có mặt trong buổi phát trực tiếp livestream sáng nay. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại thị trường biến động lớn cứ ở trong thời gian vừa qua thì chúng ta thấy là cứ lên lên xuống xuống như vậy thì bây giờ chúng ta có những cái giải pháp như nào để chúng ta đầu tư một là chúng ta an toàn vốn mà hai là chúng ta tránh bỏ lỡ cơ hội xin chào đặng ngọc xin chào vũ vũ giao chiến vũ chiến giao à, à xin chào tất cả anh chị em và chúng ta sẽ bắt đầu trong một ít phút nữa xin chào tạ hồng phương nguyễn Khánh Toàn và nhiều anh chị em đang có mặt uh, trong buổi sáng nay Nguyễn uh, Bùi Văn Khởi ạ. Ok chúng ta sẽ để một vài phút nữa chúng ta bắt đầu nhưng tuy nhiên thì chúng ta sẽ có thể đây chúng ta là những cái biểu đồ các cổ phiếu các bạn có thể nhìn nhận ở đây trước khi các bạn quan sát và tìm hiểu kỹ về các biểu đồ này thì đầu tiên chúng ta bao giờ chúng ta đầu tư chứng khoán chúng ta có thể lướt qua những cái thị trường chứng khoán thế giới xem diễn ra như nào à, chúng ta cũng thấy rằng thị trường chứng khoán Mỹ thì nó cũng giống như thị trường chứng khoán Việt Nam thôi sau một quá trình giảm rất là sâu thì thường nó có quá trình hồi phục nhưng nhìn chung thì chúng ta thấy là những cái đỉnh sau này so với cái đỉnh trước và đỉnh cứng thì hiện tại nó chưa vượt qua chúng ta nhìn này đây là cái đỉnh rất là lớn phía trên này chưa vượt qua và nó đang có đợt điều chỉnh và đợt điều chỉnh này nó có tiếp tục đi xuống hay không thì chúng ta chưa biết được nhưng về cơ bản chúng ta thấy là đây là những cái đợt điều chỉnh trong ngắn hạn của thị trường và việc điều chỉnh mà chúng ta nếu quan sát ở đây thì chúng ta là trước hết nó đang gặp vùng hỗ trợ và hỗ trợ này là hỗ trợ khá là cứng bởi vì cái hỗ trợ này nó gồm hai phần phần hỗ trợ ở phiên phiên này là khá xa rồi và phần hỗ trợ hiện tại là trường trực tiếp ở đây đó là sau khi à, nhìn về tích cực thì chúng ta thấy là thị trường chứng khoán Mỹ là sau khi giảm về vùng hỗ trợ thì chúng ta thấy là biên độ nó sẽ giảm thì đáng kể là cái biên độ giảm giảm và khối lượng sẽ không có sự bán tháo ra anh chị em có thể nhìn thấy ở góc độ nhìn chung là như vậy à, thứ hai là chúng ta thấy là lạm phát của Mỹ anh chị em để ý một chút là lạm phát của Mỹ thì hiện tại thì chúng ta thấy là cũng đang được kiềm chế khá là tốt khi mà Mỹ tiếp tục nâng lãi suất uh, liên tục trong thời gian vừa qua thì rõ ràng là tác động của lạm phát Mỹ trong thời gian vừa qua cũng đã khá là ok tức là đã được kìm chế khá là tốt à, tuy nhiên để tác động như thế nào có lẽ chúng ta cần phải phân tích sau nhưng ở đây chúng ta hiểu đơn giản là gì ạ bản thân là uh, nước Mỹ chúng ta sau khi uh, cái lạm phát nó có thể gần như là là nó tăng gần như là uh, chạy nước rút trong thời gian vừa qua hiện tại nó đang có dấu hiệu chững lại thế thì ở đây chúng ta thấy là nếu về chứng khoán Mỹ thì việc mà nó gặp cái vùng chúng ta gọi là vùng hỗ trợ ở một nghìn nghìn ba hai trăm tám mươi thì thường nó cũng giống như chứng khoán Việt Nam nó sẽ có dao động rất lớn đây có dao động lớn đây và những cái dao động này nếu trong trường hợp mà nó kéo lên không được thì có thể nhiều trường hợp nó sẽ lại giảm tiếp tục xuống rất sâu như này nên chúng ta thấy là những kịch bản đây chúng ta rất là khó dự đoán trong trong trường hợp thị trường chứng khoán Mỹ ở đây thế thì ở đây chúng ta thấy là việc mà chúng ta đầu tư ngắn hạn hay đầu tư dài hạn mà chúng ta chưa biết kịch bản mà nó thị trường nó rõ ràng ở đây thì với chiến lược như này thì thực sự là nhà đầu tư giả sử nhà đầu tư ngắn hạn thì chúng ta chỉ đầu tư ngắn hạn thôi còn thực tế đầu tư chung và dài hạn ở trong loại này thì gần như là không có chiến lược đấy chúng ta gọi là không có chiến lược bởi vì dự đoán là lạm phát Mỹ hoặc là tiếp tục gia tăng hoặc là tiếp tục ổn định hay không thì thực tế kể cả nước Mỹ hay là kể các chuyên gia hàng đầu thì người ta cũng không thể dự đoán ngay được nên các bạn thấy là đầu tư chứng khoán là một cái gì ạ chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng ngắn hạn trung hạn và dài hạn để chúng ta đưa ra quyết định một cách gì an toàn trong quá trình đầu tư ở Việt Nam thì chúng ta có thể nhìn thấy là đây chúng ta nhìn thấy là chứng khoán Mỹ à, có phiên giảm thứ ba liên tiếp nhưng chúng ta đấy là chúng ta chỉ nhìn về cái ờ, cái cái từ khóa như là thôi nhưng về quan sát của Dũng thì khả năng dừng giảm trong những phiên tới khả năng sẽ diễn ra tức là cái khả năng giảm sâu sẽ gì ạ sẽ không không không không không kéo dài nữa mà khả năng sẽ dừng lại ở đây à, chúng ta có thể nhìn một vài các doanh nghiệp như chẳng hạn là TGG à, đồng loạt báo lỗ sau khi đây chúng ta thấy không ạ Thế câu chuyện ở đây chúng ta nhìn thấy là cái câu chuyện này khi mà cổ phiếu này nếu anh chị em để ý một chút thì cái, Dũng đã cảnh báo cổ phiếu này ở giai đoạn trước đây. Đây là chúng ta thấy là cách làm giá cổ phiếu này ai cũng biết nhưng chúng ta vẫn cứ đầu tư và chúng ta cứ tưởng chừng là mình khôn hơn thị trường như đây. Anh chị em thấy không ạ? Tại sao một cổ phiếu nó lại chẳng có cái gì mà lại lên ầm ầm như này và sau khi họ thoái hết vốn ở đây, họ thoái sạch vốn ở đây và nó rơi tự do như này. Cái việc mà chúng ta thấy là cổ phiếu nó tạo ra cái lợi nhuận ngắn tức cái lợi nhuận tự nhiên tạo ra cái sự đột biến trong thời gian ngắn này sau đó thì tức là đây chúng ta gọi là cách mà các báo cáo tài chính giảm giá để kéo thị trường lên trong ở một cái giai đoạn anh chị em đều hiểu đây là giai đoạn thị trường đã đạt đỉnh khi thị trường đạt đỉnh ở đây Dũng nói là thị trường đạt đỉnh ở tháng gì ạ anh chị em có nhớ không thị trường đạt đỉnh ở đây là gì ạ thị trường đạt đỉnh ở tháng 7 nếu anh chị em nhớ là Dũng đã cảnh báo là thị trường đạt đỉnh ở tháng 7 và sau cái thị trường đạt đỉnh cảnh báo là tháng 7 này thì các cổ phiếu đầu cơ kém chất lượng sẽ đi rất là mạnh trong đoạn này và phần lớn chúng ta thấy là chúng ta kiếm được lợi nhuận rất là nhanh và chính cái việc mà lợi nhuận nhanh quá thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm thiếu kinh nghiệm nên dẫn đến một tình trạng là cái việc mà phá sản việc cháy tài khoản là diễn ra ở giai đoạn giai đoạn chúng ta phải giai đoạn mà mang tính đầu cơ rất là cao ở đây nên anh chị em là đầu tư và tham gia thị trường chúng ta phải nắm rõ được cái kịch bản đó là sau khi thị trường các cổ phiếu chạy nước rút đầu cơ tăng mạnh thì nó sẽ bước vào một giai đoạn phân phối có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng và trong giai đoạn này thì các cổ phiếu mang tính đầu cơ tăng rất là mạnh chúng ta nhìn ở giai đoạn này chúng ta thấy là đầu cơ ở đây chúng ta không hiểu đơn giản nó là có những cổ phiếu thực sự nó có chất lượng nhưng có những cổ phiếu nó không có chất lượng nó vẫn chạy chẳng hạn như chúng ta nhìn thấy như là TGG hay là chúng ta nhìn thấy CI chúng ta thấy là nó chạy nó tại trăng như vũ bão hay là chúng ta thấy L14 vừa rồi chúng ta thấy là nó công bố kết quả kinh doanh gần như là có vấn đề thậm chí là chúng ta nhìn thấy kể cả những cổ phiếu đây chúng ta nhìn đúng không ạ bây giờ chúng ta mới nhìn thấy các bộ mặt của nó diễn ra như nào chúng ta sẽ nhìn thấy đúng không hay là chúng ta có thể nhìn thấy nhiều cổ phiếu khác như là FLC à, FLC chúng ta đây là sự thật nhé chúng ta không không phải là nó diễn ra rồi chúng ta thấy sự thật và chúng ta thấy là khi mà chúng ta đầu tư cổ phiếu mà chúng ta muốn FOMO thì gần như là chúng ta thấy là cổ phiếu SLC có lẽ là một lượng lớn các nhà đầu tư yêu cổ phiếu này gần như là sẽ dẫn đến một tình trạng là chúng ta bị thua lỗ rốt cả kiểu đây nên nên chiến lược đầu tư mà chúng ta ăn sổi muốn giàu nhanh thế thì tất cả mọi thứ phải nói luôn là nó đều tuân theo một quy luật đó là quy luật gì ạ quy luật lượng đủ chất đổi lượng đủ chất đổi đó là chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta không có kiến thức nếu không có kinh nghiệm không có trải nghiệm không hiểu rõ về thị trường thì cái việc mà chúng ta kiếm được tiền bao nhiêu thì nó sẽ đi nó trả giá hết rất là nhanh cực kỳ nhanh trong quá trình đầu tư các bạn thấy là nhiều cổ phiếu trong quá trình giảm này thì các bạn thấy là phần lớn sau một thời gian chúng ta mất hết bởi vì chúng ta đã thiếu cái kiến thức nền tảng cho quá trình đầu tư và chúng ta gọi là một cái quy luật thứ hai là quy luật nhân quả quy luật nhân quả là gì ạ các bạn thấy rằng là mọi thứ nó đến từ gốc rễ bên trong một doanh nghiệp mà chúng ta gọi là làm ăn gọi là nó nó nó nó gọi là không có cái sự cam kết một doanh nghiệp mà gọi là kéo bóc kéo cổ phiếu lên một cách bất ngờ không có giá trị mà kéo lên do một cái nhóm đầu cơ kéo lên thì cái bản thân cái nhóm đấy sớm muộn cũng bị bắt chúng ta sớm muộn bị bắt nhưng chúng ta cũng là cái người mà chúng ta biết cái điều này chúng ta biết điều này mà chúng ta cũng đầu tư và chúng ta cũng muốn là gì ạ? kiếm tiền thật nhanh giống như một số bạn bảo là chúng ta kiếm tiền trên cái nước mắt người khác thì chúng ta biết cái điều này và chúng ta cứ đầu tư và chúng ta ly lừa lọc của nhau thì dẫn đến là chúng ta có thể trả giá rất đắt tại vì chúng ta biết là nhiều nhóm cho chúng ta vào gọi là sau đó lua gà tức là sau đó chúng ta biết rằng cổ phiếu này là lua và gà vào chúng ta hô hào để kéo cổ phiếu lên và chúng ta ăn một là ăn phí giao dịch trên cái cổ phiếu đó hai là chúng ta muốn là ai đó thuê chúng ta chúng ta thấy thuê chúng ta để kéo cổ phiếu này lên thì câu chuyện trên thị trường này nó đã diễn ra rất nhiều các nhiều đội nhóm được thuê với một cái số phí nhất định để kéo cổ phiếu lên và đây chính là cái bài học mà chúng ta phải trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư thế thì câu chuyện ở đây chúng ta lại quay trở lại thị trường trước khi chúng ta muốn quay lại thị trường chúng ta lại quay trở lại về một vài góc nhìn để chúng ta thấy là thị trường thì nó cũng không có gì thay đổi hết chu kỳ này đến chu kỳ khác thì chúng ta cũng thấy rằng là thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm đó là một trong những nguyên nhân dẫn đến chúng ta bị thất bại à, chúng ta cũng có thể nhìn thấy là giá heo hơi ở các tỉnh nó có ra sự gia tăng vậy khi mà giá heo hơi anh chị em có nghe rõ không ạ hello nhà mình có nghe rõ tiếng không ạ nên chúng ta thấy là việc mà chúng ta chỉ cần đơn giản thôi nếu anh chị em nghe rõ thường là chúng ta thấy cả tất cả chúng ta đều là không có phản ứng về tiếng và một bạn mà nói về tiếng thì chúng ta phải xem là cái nguyên nhân nó đến từ mình hay là nguyên nhân đến từ hệ thống thì các bạn có thể nếu nghe rõ thì comment cho giúp số 1 thì nếu các bạn nghe rõ thì chúng ta là nguyên nhân nó đến từ hệ thống của chúng ta nhé các bạn lưu ý như vậy để chúng ta khi mà chúng ta nhìn về một sự kiện hiện tượng nào đó thì chúng ta phải xem là cái nguyên nhân nó đến từ đâu thế chúng ta cũng có thể nhìn thấy là đây là hàng loạt các cổ phiếu bị cắt giảm margin các bạn đây để ý buổi sáng nay buổi hôm qua chúng ta là hàng loạt các cổ phiếu cắt giảm margin thì các bạn nhìn thấy là nếu hàng loạt các cổ phiếu cắt giảm margin thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây điều gì diễn ra chúng ta phải phân tích nhá theo các bạn nếu hàng loạt các cổ phiếu bị cắt giảm margin thì chúng ta thấy là những cổ phiếu này nó sẽ làm sao ạ chúng ta phân tích đơn giản thôi không phải phân tích thị trường như nào các bạn có thể phân tích hàng loạt các cổ phiếu như đây trong đó có L14 này đấy chúng ta đây một gương mặt à, đáng chú ý khác là trong quý 2 vừa rồi L14 à, đúng không à, vừa bị à, HNX đưa ra danh sách chứng khoán không được phép ký quỹ các bạn nhìn đó là vậy các cổ phiếu này cắt giảm margin thì các bạn nghĩ như nào anh chị em nhá nếu mà cổ phiếu này cắt giảm margin thì các bạn nghĩ như nào nếu cổ phiếu này có thể đầu tư dài hạn như cổ phiếu này có dòng tiền mới tham gia vào hay không nếu mà cổ phiếu mà nó có vậy cổ phiếu đó nó có vấn đề hay là không vấn đề khi nó cắt giảm margin nên chúng ta cần phải sử dụng cái, cái đầu này này không phải sử dụng cái gì ạ cái cảm xúc của chúng ta cái đầu mới là cái mà giúp chúng ta thành công cho đầu tư chứng khoán không phải là cái sự tham lam cái sự đố kỵ hay là cái sự mà gì ạ chúng ta gọi là một cách đầu tư mang tính chất là thiếu cái sự tính toán thiếu chiến lược nên các bạn lần lưu ý tại vì trong những cái đầu tư của Dũng thì à, Dũng chia sẻ thì nó có một cái điều là chúng ta không thích nghe những cái ngôn ngữ như vậy nhưng khi các bạn nghe không muốn nghe những cái ngôn ngữ mà Dũng chia sẻ thì các bạn thấy là các bạn phải trả giá rất đắt trong cái việc mà chúng ta mất tiền thì không ai muốn chúng ta mất tiền cả nhưng các bạn thấy là cái việc mà cổ phiếu người ta cắt giảm margin người ta lại gì ạ tại sao người ta cắt giảm margin vậy khi cắt giảm margin có dòng tiền vào tham gia hay không nên chúng ta thấy là cổ phiếu có thể một lý do nào đó nó vẫn kéo lên nhưng bạn hiểu đơn giản là gì ạ nó cắt giảm margin nó kéo lên để gì ạ nó bán cho các bạn chứ không phải là kéo lên để kéo lên các bạn hiểu đơn giản không ạ kéo lên để nó bán cho các bạn và các bạn sẽ là những nạn nhân khi mà cổ phiếu rơi tự do nhiều cổ phiếu các bạn thấy rằng là cắt giảm margin nó tăng rất mạnh thì các bạn đừng có từng bậc là chúng ta có thể khôn hơn nhóm khác thế nên ở đây chúng ta lưu ý là các bạn những cổ phiếu cắt giảm margin này nó không phải là những cổ phiếu mà nó tốt cho chúng ta thì các bạn lưu ý nhá các bạn nếu lưu ý và hiểu rõ cái điều này tại vì hôm nay Dũng không có thời gian để phân tích sâu thì bạn comment số 2 đúng không ạ hello cái điều tiếp theo là các bạn nhìn thấy ở đây là index tăng 10 điểm cuối phiên và index tăng 10 điểm cuối phiên thì các bạn nhìn thấy là nếu index tăng cuối phiên 10 điểm thì các bạn thấy nó tích cực hay không tích cực ạ đấy chúng ta nhìn thấy là nếu index tăng 10 điểm cuối phiên thì theo các bạn nó tích cực hay không tích cực đấy chúng ta nhìn thấy là cuối phiên đây là sử như vn index à, vn 30 chẳng đấy nó tăng 10 điểm cuối phiên thì các bạn theo các bạn nó tích cực hay không tích cực các bạn nhớ hôm qua anh chị em có thể nhớ là Dũng có chia sẻ là gì ạ nếu các bạn nhớ thì comment nhá tại vì ở đây các bạn cần phải nói sự thật tại vì làm gì có phải hôm qua Dũng có chia sẻ các bạn là sau khi cổ phiếu về cái vùng hỗ trợ này đúng không các bạn nếu nhớ thì comment số 3 tức là nó về vùng hỗ trợ này thì thường nó kéo lên thường nó kéo lên đúng không ạ khi nó thường thường kéo lên và khi nó kéo lên mà cái việc kéo lên này nó không đạt yêu cầu thì nó sẽ các bạn thử xem là kéo lên này quái kéo lên có thể kéo phiên cuối phiên hoặc là kéo lên với khối lượng thấp hơn thì thường nó sẽ có những đợt điều chỉnh rất là mạnh các bạn lưu ý nhá các bạn cần phải nắm rõ cái điều này không phải là chúng ta cứ đầu tư tại vì báo chí đây chúng ta nhìn thấy báo chí nó cứ vẽ là cái kịch bản tại vì báo chí mục đích của báo chí là truyền thông các bạn hiểu đơn giản là mục đích của báo chí là truyền thông họ chỉ nói cho chúng ta nhìn đấy là index kéo lên index đảo chiều ngoại mục cuối phiên tăng 10 điểm tức là chúng ta thấy là đảo chiều ngoại mục và chúng ta đây là cái ngôn từ kích thích à, khi nó kích thích cho chúng ta nhưng ta không hiểu bản chất thực sự của nó là gì nên chúng ta thấy là nếu không hiểu bản chất thực sự chúng ta chỉ nhìn thấy nó kéo về cuối phiên thôi và nó tạo ra sự kích thích nhưng bạn hiểu bản chất của nó gì ạ kéo lên rũ này kéo lên và sau đó lại giảm bỏ giảm thì kéo lên thì đây là kéo lên để mục đích là kéo lên để bán thế kéo lên để để cho nhà đầu tư cá nhân nhà đầu tư chúng ta gọi là thiếu trải nghiệm kinh nghiệm mắc bẫy và họ sẽ bán ra trong quá trình kéo lên này nên thiếu kiến thức nó dẫn đến là các bạn trả giá rất đắt trong quá trình đầu tư nên khi mà các bạn đầu tư thì các bạn cần phải nắm rõ được quy trình bao nhiêu bạn muốn hiểu rõ về quy trình chiến lược đầu tư thì có thể comment cho Dũng số 1 đúng không ạ ở à, trong thời gian tới Dũng sẽ mở một cái khóa học đó là bí mật đầu tư chứng khoán có biết khóa mới rồi thì Dũng sẽ giúp cho bạn nắm rõ được cái quy trình đây là chương trình hoàn toàn miễn phí nhá Ờ, cái chương trình hoàn toàn miễn phí nên các bạn thấy rằng là Dũng sẽ sẽ có khoảng độ 2 ngày hoặc là 3 ngày gì đó Dũng chưa biết rằng là bao nhiêu ngày nhưng có thể sau khi uh, trong có thể trong một vài tuần tới Dũng có chương trình thì cái chương trình này uh, Dũng sẽ public cho các bạn để các bạn biết để đăng ký thì các bạn biết rằng là các quy trình để trở thành nhà đầu tư siêu hạng quy trình để nhà đầu tư mà chúng ta tư nhà đầu tư không biết gì trở thành nhà đầu tư thành công thì các bạn cần phải nắm rõ được chứ không phải là bây giờ thông tin rất là nhiều các thông tin như này mà nếu chúng ta nghe những thông tin như này thì chúng ta sẽ thể trở thành những bầy cừu rất là dễ bị lừa trên thị trường nên nghe thì rất là dễ mà chúng ta mắc bầy cừu và một vài các thông tin nữa các bạn có thể thấy rằng là uh, triển vọng của ngành ngân hàng nửa cuối năm 2022 thì các bạn nhìn thấy là các chuyên gia đều nói là triển vọng ổn định trong sự bất định Đấy, à, rất nhiều các thông tin như này và họ cũng đưa ra rất nhiều cổ phiếu tốt ở trong dạng này vậy tốt thật hay không tốt thật thì chúng ta lại cần phải xem xem là vậy giả sử Dũng lấy một vài các cổ phiếu ngân hàng thì chúng ta có thể phân tích như là Techcombank về Techcombank nếu nó ổn định thì cái vùng này nó cần cần phải tích lũy giả sử như là Dũng đã có những kịch bản rất là kỹ ở đây rồi nếu có ổn định hay không thì nó phải theo đúng cái kịch bản mà nó đưa ra chứ không phải là theo kịch bản chúng ta nghĩ và chúng ta phải đưa ra là nếu trong trường hợp mà Techcombank là ngân hàng hàng đầu Việt Nam và có khả năng tăng vốn trong thời gian tới, chắc chắn là tăng vốn nữa ạ. Thì cái việc mà tăng vốn trong thời gian tới thì nó có ờ, có lợi ích gì cho cổ phiếu này? Vậy nếu cổ phiếu mà tăng vốn thì nó cần phải tích lũy hay là tiếp tục phân phối trong thời gian tới? Nên chính vì vậy chúng ta cần phải nắm rõ là cái sự tích lũy hay là phân phối trong thời gian tới. Hay là việc công banh chúng ta đây sau khi rũ bỏ lần thứ nhất này, rũ bỏ lần thứ hai. Vậy nếu rũ bỏ lần thứ hai mà test lại không có khối lượng ở đây thì cái việc mà cổ phiếu tích à, Vietcombank mà lên như này thì có phải là chúng ta sẽ thấy là nếu cổ phiếu Vietcombank mà nó đi như thế này nó test lại thì đây có phải là món quà hời dành cho chúng ta hay không nhưng tại thời điểm này thì bản thân là DVD bản thân là Dũng cũng chưa biết được chắc chắn hay không nên chính vì vậy thì chúng ta cũng cần phải thời gian để theo dõi nên các bạn hãy lưu ý là theo dõi kênh sát của Dũng đặc biệt là buổi sáng nhá đặc biệt buổi sáng để giúp giúp cho các bạn nhìn nhận rõ ràng hơn à, trong những buổi sau thì Dũng sẽ cố gắng là chúng ta sẽ phát sớm hơn có thể phát từ 8 rưỡi để anh chị em có sự chuẩn bị đầu giờ sáng trước khi chúng ta giao dịch đúng không ạ hello thì anh chị em ờ, thấy ờ, cái điều cái ý tưởng này thấy là vụ hợp lý thì comment cho Dũng số 6 đúng không ạ Dũng sẽ có những cái bài bản tin buổi sáng có thể 6 giờ tức là 7 7 giờ có thể sớm hơn một chút để các bạn có những ý tưởng đúng không có những ý tưởng về buổi sáng tại vì buổi sáng có cái đau rôn có giá dầu có nhiều thứ khác để giúp cho bạn có thể nhìn nhận được cái chiến lược đầu tư của mình để đấy là Dũng mong rằng là trong thời gian tới sẽ gì với cái việc mà giúp cho chúng ta chuyển đổi ngay và luôn à, Dũng là đó là thực chiến Quang Dũng là DVD thực chiến thực chiến là chúng ta cần phải chuyển đổi ngay và có giá trị chứ không phải là thực chiến đầu anh chị em ơi đầu tư xong 6 7 năm nữa kiểu gì cũng thành công thì có thể comment uh, thực ra thì Dũng có thể giúp cho các bạn sau 6 7 năm nữa đầu tư thành công đơn giản đấy ạ. Các bạn chỉ cần đầu tư vào những cổ phiếu chứng khoán, đầu tư vào những cổ phiếu ngân hàng, sống đợi sau 6 7 năm năm nữa kiểu gì cũng thành công. Đấy lý do tại sao thì các bạn đơn giản là các cổ phiếu ngân hàng thì mỗi một năm nó tăng vốn lên rất là mạnh, có thể 10% với cái cái nền kinh tế chúng ta tăng trưởng lợi nhuận ờ, cũng như là tăng trưởng cái cái cái tốc độ tăng trưởng GDP chúng ta trong nhiều năm vừa qua ở mức cao thì cái việc mà ngân hàng là cái cái lĩnh vực mà chúng ta có thể đầu tư nhưng đầu tư vào thời điểm nào mới là quan trọng đấy giả sử như là với cái việc mà mua sớm thì các bạn có thể mua điểm này đây giả sử như theo cái hệ thống của Dũng đây là quá trình rũ bỏ test lại không ai bán ra thì chúng ta đầu tư này nhưng vì cái thời điểm này Dũng cũng vì không bám sát được thị trường nên Dũng cũng không thể khuyến nghị cho các bạn được nhưng sau khi mà các bạn thấy nó lên cái nhịp hai này liệu có cơ hội không thì Dũng bảo đảm bảo nó có cơ hội Những cái cơ hội này nó khi nào nó diễn ra thì Dũng chưa biết nên các bạn cần phải theo dõi hoặc là các bạn nhìn thấy nhiều cổ phiếu MBB như thế này thì bản thân mình cũng không biết là nó có lên được hay không nên với cái việc mà nó lên theo cái kiểu uh, uh, hình chữ V thế này thì cái độ tin cậy rất là thấp khi độ tin cậy thấp thì không thể nào gì ạ uh, nó không thể nào phân tích cho các bạn được nên thực tế là chúng ta không thể nói nói mang tính chất là kiểu như là không có cái căn cứ để giúp các bạn một số bạn mà tôi bắt đáy ở đây tôi kiếm ở đây thì với chiến lược này Dũng không áp dụng nên Dũng sẽ không muốn chia sẻ cho các bạn à, còn rất nhiều chiến lược khác nữa thế thì ở đây chúng ta sẽ quay trở lại những cái cái thông tin mà các bạn thấy ở hàng buổi sáng đây thì có rất nhiều các thông tin mà các bạn có thể thấy rằng là trên thị trường chẳng hạn chúng ta nhìn thấy là OPEC để cắt giảm để có thể giá dầu tăng hay Iran như nào đấy thì chúng ta sẽ có một cái bài phân tích về giá dầu trong thời gian tới thì từ phân tích về giá dầu trong thời gian tới thì chúng ta xem là dự đoán của các cổ phiếu giá dầu như là BSR như thế nào chúng ta có để BSR chẳng hạn thế chúng ta có một góc độ toàn cảnh chẳng hạn những cái cổ phiếu này thì theo cái quan điểm cá nhân của Dũng với việc bán tháo như này test lần thứ nhất lần thứ hai và lần thứ ba như này mà nó không bị bán nữa thị trường điều chỉnh điều giảm thì chúng ta sẽ có một cái điểm mua sớm ở trong cái đợt này anh chị em hiểu không ạ dưới ví dụ Dũng sẽ xem một cái biểu đồ hôm nay để cho các bạn thấy rằng là đây giả sử như là BR mình chưa biết rằng là nó sẽ tăng như nào bây giờ sử mình lấy một cái cổ phiếu BR thì ở trong cái BR đấy thì chúng ta sẽ tại vì mình chưa theo dõi thế thì đây chúng ta thấy là đây rõ ràng là cổ phiếu này đang có dấu hiệu tăng thì các bạn có thể gì ạ vì cổ phiếu này nó đã test rồi thì có thể tạm thời mua thì lại được các bạn hiểu không tạm thời chúng ta mua bởi vì dù là nó có thể test đây chúng ta có thể tạm thời mua thị trường về các bạn nhé các bạn nó có thể vẫn có thể là không tốt nhưng chúng ta thấy là nó đã rũ rũ rũ tức là cái quá trình bán tháo mạnh này quá trình bán tháo mạnh à, test lần thứ nhất không vượt qua lần thứ hai vượt qua lần thứ ba gần như là đây chúng ta nhìn thấy khối lượng rất lớn nhé bạn nhìn nào khối lượng rất lớn đây cho nó kéo lên mà không có khối lượng thì nó có điểm nhấn ở đây khi cái điểm nhấn đặc biệt là trong cái phiên hôm qua thì các bạn có thể một là các bạn mua ở đây hoặc là các bạn có thể mua một phần nhỏ ở đây trước khi chúng ta giao dịch không biết là các bạn có thể hiểu cái điều này không ạ nếu bạn hiểu thì có thể comment nhưng hôm nay thì Dũng không có nhiều thời gian để phân tích cái cổ phiếu này nhiều lắm nhưng đấy là một cái cái cái chiến lược mà các bạn đã thấy rằng là Dũng bắt đầu quay trở lại để thực chiến chúng ta và bắt đầu từ ngày mai ngày mai thì không biết rằng là ngày mai thì Dũng có một cái chương trình buổi tối buổi sáng thì Dũng sẽ à, có thể không tham gia được cái nhịp đập vào buổi sáng này ngày mai nên các bạn có thể tối hôm nay Dũng sẽ làm kỹ hơn về cái buổi cái chương trình ngày mai đúng không ạ tức là có sẽ có những cái buổi buổi sáng mà Dũng bận tức là không không tham gia trực tiếp của buổi sáng được đặc biệt là sáng thứ năm hàng tuần là Dũng có chương trình ừ, đào tạo nên uh, về cơ bản là Dũng sẽ không không đồng hành chúng ta được nên chị em sẽ thông cảm là Dũng sẽ tối nay Dũng sẽ có thể ờ, hướng dẫn chúng ta được thế thì từ cổ phiếu BSR này các bạn sẽ nhìn thấy ở đây đó là gì ạ nếu về góc độ cổ phiếu này dù là cái quá trình mà nó rũ này thì Dũng có thấy rằng là cái việc mà chúng ta có thể tạo ra một quá trình mua sớm quá trình mua sớm sau quá trình rũ bỏ đây thì chúng ta có thể tạo ra quá trình mua sớm hoặc là cổ phiếu chúng ta sẽ có những cổ phiếu trong nhóm này BS đây chúng ta gọi là quá trình mua sớm này thì có quá trình này chúng ta sẽ không mua cổ phiếu này nữa bởi vì cổ, cổ phiếu này nó lên quá cái điểm mua rồi chúng ta sẽ không có điểm mua nữa chẳng hạn một số bạn có thể mua ở đây ok nhưng câu câu chuyện đây là gì ạ câu chuyện đây là à, lý do tại sao câu chuyện đây là các bạn có thể hiểu đơn giản rằng là khi mà Dũng tham tham gia thị trường không phải là Dũng sẽ nói cho các bạn thấy là là cái gì nó diễn ra rồi Dũng Dũng sẽ nói mang đến trận nói leo hay là nói mang đến chất là mọi thứ sự kiện xảy ra rồi nên cái quan trọng là uh, Dũng sẽ phân tích cho chúng ta cách góc nhìn của Dũng trong từng giai đoạn bởi vì trong thời gian vừa rồi thì các bạn biết rằng là cái thời gian Dũng tham gia thì cũng đi học khá nhiều nên cái việc mà để tương tác với chúng ta trong thời gian ngắn sẽ gần như nó bị hình ảnh hưởng trong thời gian vừa qua cái điều thứ hai là cái cổ họng của dũng nó không được tốt như cái cái cái cái kế hoạch của mình đưa ra nên gần như là cũng không chia sẻ cho chúng ta thường xuyên được nhưng bắt đầu mọi thứ nó đang tốt dần lên và mong rằng sẽ được ủng hộ của anh chị em trong thời gian tới nếu anh chị em mà thực sự à, lần đầu tiên theo dõi kênh của Dũng hoặc là anh chị em đang comment follow Dũng thì có thể hãy gì ạ hãy uh, nhớ là đăng ký kênh của Dũng hoặc là anh chị em cho Dũng những cái câu hỏi ở phần bên dưới thì trong buổi tối hôm nay Dũng sẽ làm cái chủ đề đó là dòng cổ phiếu dầu khí các bạn nhá dòng cổ phiếu dầu khí sẽ như nào từ giờ đến cuối năm cổ phiếu dầu khí từ giờ cuối năm dựa trên phân tích về giá dầu kinh tế vĩ mô các gì ạ các yếu tố để tác động giá dầu biểu đồ giá dầu và phân tích các cổ phiếu dầu khí đúng không ạ nên à, hãy đón xem cái chương trình vào tối hôm nay các bạn nhiều đúng không ạ hãy đón xem chương trình vào tối hôm nay để các bạn có thể nhìn thấy cái giá dầu nó sẽ biến động như thế nào đặc biệt là các bạn có thể thấy rằng là cái việc mà chúng ta phân tích được giá dầu phân tích được các cổ phiếu ngành dầu khí nó sẽ biến động như thế nào để giúp chúng ta có một cái góc nhìn tổng quan cho cái việc đầu tư chứ không phải là chúng ta đoán mong đoán non thế thì chiến lược hôm nay thì các bạn sẽ gì à có thể hiểu rõ được tại vì khi mà chúng ta không nắm rõ được chiến lược các cách thức để tạo ra cái chiến lược đầu tư dầu khí thì các bạn sẽ mãi mãi có thể không bao giờ thành công được thế thì ờ, mong rằng là các bạn hãy ờ, đón nhận Dũng bằng các câu hỏi trong phần dưới là nhá anh chị em nhá trong cái phần dưới của cái cái cái ờ, video này các bạn có thể giúp Dũng nhá các bạn có thể giúp Dũng là hỏi những cái câu hỏi về cổ phiếu dầu khí chỉ hỏi những câu hỏi về cổ phiếu dầu khí hỏi những cái gì cái gì các bạn mong muốn về cổ phiếu dầu khí ở phần bên dưới cái video này à, các lưu ý nhá hãy hỏi tất cả những cái gì các bạn mong muốn này các bạn muốn cái gì về cổ phiếu dầu khí muốn cái cái chia sẻ như nào mà các bạn mong muốn các bạn chia sẻ phần dưới hãy chia sẻ thật kỹ các bạn mong muốn để Dũng làm cái video vào tối nay Dũng sẽ làm video vào tối nay để trả lời tất cả câu hỏi tất tần tật các câu hỏi của anh chị em và bạn tất tần tật các câu hỏi của anh chị em và các bạn vào buổi tối nay đúng không ạ Dũng sẽ trả lời hết tất cả tần tật nên để các bạn thấy là việc mà Dũng chia sẻ để các bạn thấy được thế thì trước khi mà Dũng kết thúc của cái chương trình hôm nay thì sẽ có một số các gì ạ à, cái cái cái tức là nói chung là các anh chị em sẽ thấy có một cái cái sự bối rối ở đây bối rối ở đây như này Dũng sẽ chia sẻ ngay thế thì ở đây chúng ta thấy là có hai cái cái mà Dũng nghĩ là các anh chị em sẽ bối rối một là anh chị em sẽ thấy là ở trên cái thị trường chung á thị trường chung anh chị em nhớ này thị trường chung cái vn index thì Dũng thấy là à, nó đang có những rủi ro anh chị em comment nhá thị trường chung vn index nó có sự rủi ro và Dũng đang nói là nó đang có sự rủi ro anh chị em thấy cái điều này comment số 1 số 1 đấy ạ tức là ở đây Dũng đang nói là cái thị trường viên Index có khả năng có điều chỉnh nó có chút đủ rủi ro comment số 1 đấy các bạn có thể nhớ comment số 1 cho Dũng nếu anh chị em thấy là à, cái ông này ông vừa rồi chia sẻ là thị, thị trường có thể lên và nó khả năng điều chỉnh thì anh chị em thấy comment số 1 thấy chưa ok anh chị em ạ sau đó thì anh chị em lại thấy một cái điều thứ hai là Dũng đang có một cái gì đó Dũng đang phân tích là một cái cổ phiếu nào đó hoặc là cái nhóm cổ phiếu nào đang dấu hiệu tốt hơn thị trường tốt hơn thị trường Dũng đang có cái cái ý định là để giúp cho chúng ta nhìn nhận uh, ra những cổ phiếu đó để chúng ta gọi là thực chiến thực chiến là chúng ta có thể đầu tư dựa vào những cái kỹ năng mà Dũng chia sẻ tức là nó đang rủi ro rồi mà ở bản thân Dũng lại chia sẻ chúng ta về cái các chiến lược để chúng ta đầu tư rõ ràng là chúng ta đang có sự mâu thuẫn đúng không mâu thuẫn về về cái việc mà cho chúng ta thấy rằng là cái cổ phiếu tốt hoặc là những chiến lược cổ phiếu tốt trong thời gian tới thì nếu anh chị em thấy cái mâu thuẫn như vậy thì con comment số 2 tức là Dũng đưa ra cho chúng ta một cái kịch bản nào đó cổ phiếu trong khi thị trường có dấu hiệu chỉnh điều chỉnh mà lại đưa cho chúng ta kịch bản tích cực thì con mẹ, các bạn thấy điều này tức là rõ ràng nó đang có một cái điều gì đó nó đang trái với với với, những cái gì Dũng chia sẻ thì comment comment comment số 2 đúng không ạ đấy tại vì ừ, nó phải nói rõ cái này để các bạn thấy được thế thực thì thực tế là như này Dũng cũng khuyến nghị các bạn như anh chị em đã, đã kỷ luật rồi có chiến lược kỷ luật có chiến lược đầu tư rồi thì thực sự là Dũng muốn đưa cho các bạn các cách để các bạn đầu tư có thể đầu tư ít số tiền để các bạn có thể à, đầu tư chúng ta gọi là những thiên tài hay như là đầu tư mà mang tính chất là đầu tư giống như Mac mini á, thị trường có thể điều chỉnh chúng ta vẫn có thể kiếm được hoặc là có những cái lợi nhuận ừ, không không lớn nhưng vẫn kiếm được lợi nhuận còn những bạn mới toanh mới toanh những bạn gần như chưa có kỷ luật chưa có chiến lược thì cái này nó không dành cho các bạn mà các bạn chỉ mang những tham khảo để bạn gì ạ à? tham khảo đấy ạ các bạn tham khảo để các bạn có thể theo dõi bởi vì khi mà Dũng bảo các bạn cắt lót hoặc là các bạn quản trị rủi ro các bạn không quản trị rủi ro các bạn mua vào các bạn bị thu lỗ thì các bạn bảo là do Dũng nên chính vì vậy thì trước khi mỗi chương trình nào đó Dũng sẽ nói luôn các điều kiện để các bạn có thể tham gia thị trường với những cái chiến lược của Dũng chia sẻ đặc biệt những bạn nào đã đồng hành Dũng rồi đặc ờ, những cái thời gian vừa rồi thì có một số bạn đang học về cái chương trình VSA thực chiến thì thực tế là Dũng cũng uh, xin lỗi các bạn là uh, vừa rồi là do cái cái uh, cái cái cái điều kiện nó không thuận lợi lắm nên không đào tạo các bạn thường xuyên nhưng bây giờ là lúc mà chúng ta thực chiến xem là thực tế nếu với chúng ta gì ạ tham gia chương trình đó thì chúng ta ứng dụng vào thực chiến như nào thì các bạn có thể thấy ngay và luôn đó là thực chiến là gì tức là chúng ta phải trải nghiệm thị trường chứ không phải đợi năm sáu năm chúng ta muốn thành công đợi tới năm sáu năm mới có kết quả thì quá lâu thì lúc đó có lẽ là không biết là anh chị em đang ở đâu rồi mong rằng là chúng ta sẽ hiểu thế là thực chiến trong quá trình đầu tư thế thì trước khi kết thúc ờ, hôm nay thì cũng chúc anh chị em ờ, sẽ có những cái chiến lược đầu tư thành công trước khi tổng kết trong cái chương trình buổi sáng hôm nay thì các bạn có thể hiểu đơn giản đó là giúp có một số cái để góc góc nhìn như sau bản thân Dow Jones thì chúng ta thấy là ờ, cái ngôn từ mà các báo chí đưa chia sẻ là có 3 phiên giảm điểm nhưng với việc mà giúp quan sát ở đây khả năng nó sẽ có hồi phục trong một hai phiên tới bởi vì nó đang có biên độ nhỏ và đó dấu hiệu hồi những hồi này nó cũng chưa chắc đã thành công bởi vì dao động lớn như vậy thì đây nó hồi để chả chắc có những đợt điều chỉnh nhỏ thôi nên chúng ta thấy là thị trường chứng khoán thế giới đặc biệt là Mỹ nó không phải là tích cực trong thời gian tới mà nó chăng nếu có hồi thì mang tính chất là hồi để để gọi là sau khi nó nó giảm mà nhiều phiên thì nó có chương trình hồi cái điều thứ hai là các bạn nhìn thấy các cổ phiếu margin chúng ta đấy tất cả cổ phiếu margin dù là chúng ta thấy là cắt giảm margin nhưng nó vẫn có có dấu hiệu hồi các bạn hiểu đơn giản là cắt giảm margin thì các cổ phiếu đó nó sẽ, sẽ không được margin nữa và dòng tiền có thể bị rút ra rất lớn đặc biệt là các công ty chứng khoán họ sẽ bắt ép chúng ta phải bán khi mà cổ phiếu ép chúng ta phải bán đặc biệt là cổ phiếu giảm thì chúng ta thấy là cổ phiếu rất khó để lên nên việc mà một số cổ phiếu lên và chúng ta thấy trong nghi ngờ thì các bạn lưu ý là những cổ phiếu đấy khi nó rơi là các bạn sẽ thì trở thành những nạn nhân xấu số bởi vì lúc đấy nó rơi rơi rất mạnh nên các bạn thấy là chúng ta thấy là cổ phiếu cắt margin mà đã tăng thì thực sự thực sự khi nó rơi là nó rơi rất là mạnh nếu các bạn lần đầu tiên tham gia thị trường hoặc là ờ, chưa có trải nghiệm thì Dũng khuyến nghị các bạn không nên tham gia những cổ phiếu đó Ok tiếp theo là gì ạ đó là chúng ta hiểu đơn giản là một số anh chị em nói là cổ phiếu ngân hàng hay là cổ phiếu dầu khí nó tốt hay không tốt thì các bạn cũng ờ, theo Dũng cái quan điểm cá nhân nữa thì các bạn cũng không nên dựa vào các yếu tố về cơ bản là đánh giá một cổ phiếu tốt ờ, một cổ phiếu tốt thì nó cần phải ba cái yếu tố quan trọng một là xu hướng hai nó đến mới là yếu tố cơ bản tức là đầu tiên là xu hướng là quan trọng nhất sau đó mới là yếu tố cơ bản cũng gọi là bom nguyên tử chất xúc tác thứ ba là các bạn sẽ xem là các cổ phiếu đó dòng tiền tham gia hay không thì đấy là ba yếu tố quan trọng để giúp các bạn là có thể lúc nào tham gia không tham gia chứ không phải là các bạn cứ thấy là ông nào nói là cổ phiếu tốt các bạn mua vào thì đấy là cái nguyên nhân dẫn đến là nhiều nhà đầu tư mua cổ phiếu xong đợi ba bốn tháng không lên và dẫn đến chúng ta sẽ dẫn đến chán nản nên nó phải kết hợp với nhiều yếu tố khác và cái điều cuối cùng đó là gì ạ Dũng sẽ phân tích cho chúng ta à, vào tối hôm nay Dũng sẽ dành thời gian để phân tích cho chúng ta cổ phiếu dầu khí và sẽ có một chuỗi video không phải một video ạ chuỗi video để chúng ta phân tích cổ phiếu dầu khí đâu ạ không phải một cổ phiếu một một, một video nhá nó sẽ có một chuỗi video để chúng ta phân tích góc nhìn cổ phiếu dầu khí để cho các bạn hiểu rõ hơn về cổ phiếu dầu khí dưới góc nhìn của DVD một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định đầu tư thành công trong sáng nay xin cảm ơn rất nhiều hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối hôm nay